sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi là muốn ấp mồm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi giờ đây anh đã cạnh em sẽ đơn Anh trách em rất nhiều Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu Anh từng nói với em rất nặng lời Sao ngày ấy để anh không chơi vơi Giờ lớn hơn anh mới hiểu Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan Vì lúc ấy anh quá xoan nào dám gửi phận cho anh mang sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi là muốn ấp mông em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa nước anh em sẽ đơn. trách em rất nhiều Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu Anh từng nói với em rất nặng lời Sao ngày ấy để anh ngum chơi vơi Giờ lớn hơn anh mới hiểu Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan Vì lúc ấy anh người phận cho anh mang sai lầm lớn nhất anh mang. bước anh em sẽ đơn đau